Rồi, hello anh em nhé Quay lại của bên uh, cơ sở Lộc Phát Tài Ngày hôm nay Sẽ làm một uh, số video về về môn bài lá cho anh em chơi năm 2021 này anh em nhé Đó, thì uh, Bài lá thì các anh em Làm sao biết được có thể chơi bài lá mà sao vẫn chiến thắng ha Hiệu quả về tất cả các loại môn chơi là có nghĩa là chơi bài lá thì bài lá là có bài cào này đó bài binh nè đó, bài xì dách này xì tố này, đó thì mỗi loại bài nó sẽ có một cách thức và một cách chơi khác nhau hoàn toàn anh em nhé không phải là một loại bài mà anh em có thể chơi kết hợp được nhưng <clears throat> một khi anh em đã chơi bài là anh em phải xác định được đó là chơi bài gì để có thể liên hệ với mình để mình sẽ tư vấn kỹ cho anh em ví dụ như các anh em giờ chơi bài xì dách đi ha đó dách á, các anh em muốn chơi những cái hàng mặt hàng khi các anh em chơi không cần cháo bài không cần lòng bài mà em vẫn đánh là nó sẽ có một sản phẩm máy đánh bài ha máy đánh bài báo từ xa cho anh em đó. còn anh em nào mà cháo được bài đó, cháo được bài vào thì anh em hãy chơi những bài lỗi công ty đó thì video ở đây á, mình xin nói cho anh em là về sản phẩm bài lỗi công ty bài lỗi công ty thì nó gồm có loại bài nào bài lỗi công ty thì nó có ba loại thứ nhất số ô vuông tam giác thì bài thì mình làm rất nhiều đó. thì kết hợp giữa bài lỗi đó thì anh em có thể chơi làm sao nó hiệu quả thì bây giờ cái video chính này mình sẽ hướng dẫn cho anh em về bộ bài lỗi ô vuông ha trên tay của mình là một bộ bài lỗi ô vuông bài ca ca xanh giống như bài chợ bình thường anh em nha đó nhưng mà nó có thể được nhận biết được khi các anh em chơi bài các anh em phải biết được con gì con gì ha để các anh em có thể chơi làm sao cho nó hiệu quả đó. thì mình sẽ khui cái bộ bài ra để em chứng nhận và thấy được cái bộ bài lỗi ô vuông đây mình sẽ khui ra bài bài lỗi hồi xưa anh em nhiều bộ bài thì nó cực kỳ là mềm không anh em chơi thì trải nghiệm thì cũng ờ, nói và mình đã cho ra và mình đã làm lại ha đó để anh em có thể trải nghiệm được bộ bài mới của năm 2021 này ha đó thăm nó có ba teo đồng hoàng anh em nhé chứ không phải là một teo hai teo như hồi xưa đó nó có ba con teo và kể cả bài tam giác cũng vậy đó bài mới bây giờ là ba teo 2021 là ba teo hết anh em nhé bài cứng đồng hoàng nha anh em đó chứ không phải mềm đâu cứng ngắt à đó bài chợ sau thì nó tới 99 phần trăm là y chang như vậy luôn đó các anh em cứ trải nghiệm đi rồi các anh em sẽ hiểu rồi mình sẽ lấy ra từ xì đến da anh em nhé để mình phân biệt và mình à, đánh cho anh em biết được ha của bài lỗi à, tam gia uvu này là như thế nào thì những cái video sau mình sẽ làm anh em cần làm những về sản phẩm bài lỗi số hay là tam giác anh em cứ comment dưới video nha đó mình sẽ tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi giá thành thì rẻ phải chăng luôn anh em nhé anh em đầu tư cây của nó có 10 bộ bài đó 10 bộ bài thôi mà các anh em vào sòng chơi thì các anh em có thể chiến thắng ha ừ rồi đi vào mình sẽ chỉ cho anh em biết được ha đó. thì các anh em nhìn trên lá bài ô vuông lỗ ô vuông này đó, các anh em mình không chỉ thì anh em có biết được cái cái cái nhận biết được của nó là nó khác nhau cái gì không đó. còn anh em nào chơi rồi á thì có thể biết mình đây là mình làm video cho những anh em nào mà chưa biết và anh em biết rồi á thì hãy xem hết và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm bộ bài tuyệt đẹp như bây giờ để chơi anh em nhé đó thôi thì mình không vòng vo cho anh em nhiều mình sẽ chỉ thẳng vào cho anh em luôn ha đó thì các anh em nhìn màn hình nè ha đó ngay chỗ cây mình chỉ nó sẽ trống nè anh em thấy không đó nó trống nè một ô vuông của nó đây là cái ô vuông bình thường đó ô vuông bình thường đúng không anh mình sẽ lấy một bộ bài chợ ra bình thường đó để mình lấy một cái, cái mẫu bài chợ anh em nhé ừ. anh em không mẫu bài chợ các anh em nhìn nè ô vuông nó là bình thường anh em không đó nhưng mà cái bài lỗi khi các anh em làm bộ bài vào các anh em sẽ nhìn lên cho mình có cái góc ô vuông đó ha nó sẽ khác và nó sẽ mất đi một đường anh em nó sẽ khác và nó mất đi một đường để các anh em phân biệt được để em đánh nha đó rồi nó là như cái này là cái già đúng không anh em ừ. cái già nè để mình lấy từ già đến à, một hai bốn năm sáu bảy tám mười ha đi làm giờ xì đó thì anh em nhìn thấy góc này đúng không đó nó mất góc này là cây xì anh em nhé đó cây hai nè nó sẽ mất góc ở trên này nè mất góc trên này là cây hai anh em nhé đó. và cây ba nó sẽ là mất hết đó nó mất hết đường viền ô vuông này là cây ba cây bốn bắt đầu nó mất trên ờ, một góc trên này ha và ờ, anh em thấy không nó mất một góc này đó cây năm cây năm nó sẽ mất qua góc bên đây đúng không anh em đó cây 6 nó sẽ là mất hết thì cái này cứ tính ờ, theo cái vòng tròn này thôi anh em ha nó sẽ mất một góc và nó còn một góc nhỏ đó đây là cây 6 nó mất hết nè tiếp tục qua đây là cây 7 ha nó mất góc này nó còn này là có nghĩa là cây 7 ha đơn giản mà anh em mua về là là biết à mất góc dưới và còn góc trên là cây 8 đấy cây chính nó sẽ là mất hết đúng không anh em đó bắt đầu cây 10 nó sẽ là xuống góc dưới đó nó cứ đi theo hình chờ hình vuông anh em không đó nó đi theo hình vuông vậy thôi đó cây ri cây ri bắt đầu là nó sẽ mất góc qua đây anh em nhé thấy không đó cây đầm cây đầm nó sẽ mất hết đó còn cây già nó sẽ là còn nguyên ha cây già nó còn nguyên này anh em này anh em nhìn trên góc này cho mình nha à, nhìn trên góc này nhìn kỹ trên góc này nó sẽ là còn nguyên là cây già đấy thì <clears throat> để phân biệt được à đó là các anh em chỉ cần nhìn sơ qua và nhìn xem video của mình làm các anh em mua về đấy là các anh em chơi được thôi cực kỳ là dễ anh em nha không có khó gì đâu đó thì mình đã chỉ sơ qua cho anh em rồi ha đó thì anh em xem cái video đó cảm thấy hay và có lợi cho anh em để anh em chơi Tết năm 2021 này để liên hệ của mình qua số điện thoại là 0981 521779 nhé hoặc là 0966 521779 sẽ gặp trực tiếp mình hoặc là các nhân viên chuyên về tất cả các loại bộ môn cho anh em chơi nha và đồng thời bên mình còn cung cấp như là bài kính ấp chồng ha đó, bài kính ấp chồng này kèm theo kính nữa thì những video sau mình sẽ làm kính ấp chồng cho anh em nhé đó thì năm 2021 này gần tới rồi chúc anh em thành công đó thì anh em xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho bên cơ sở làm phát tài nha chào anh em